chào tất cả anh em khi nói đến à, bộ hột tài xỉu bay ấy, thì anh em cũng đã biết về nó rồi nhiều anh em cũng có thể là chưa biết nhiều anh nhiều anh em cũng đã đến trực tiếp chỗ tôi và thử hột cũng như là kiểm tra hột để xem đây à, hột đây nó như thế nào thì tôi cũng không giấu gì cả anh em cái bộ hột tài xỉu bay này nó cấu tạo do hai phần thứ nhất là do cấu tạo của bộ hột và thứ hai là do cái à, kỹ thuật lắc của anh em và khi cái kỹ thuật lắc đó ấy, thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em nào anh em à, sử dụng cái bộ hột này trên đây nó ở đây có hai cái bộ hột thì một bộ hột là có tang và một bộ hột là không tang bây giờ tôi sẽ thử cho anh em à, xem về à, nam châm và nước muối tiếp tục tôi sẽ gọi đèn để anh em thấy bộ hột này nó có phải là không tang hay không và tôi xin khẳng định 100% khẳng định lại một lần nữa với tất cả anh em là bộ hột này hoàn toàn không tang 100% tôi có thể bao soi dọi trẻ hột thử nước muối nam châm cho anh em bây giờ tôi sẽ thử bằng à, nam châm trước Đây. anh em nhìn này hột nào có tang dính lại nhé đó là hột nam châm thì nhiều anh em nghĩ chỉ có hột nam châm thì mới có thể điều khiển theo ý của mình được ví dụ như là dĩa hai chiều hoặc là nắp hai chiều còn hột bình thường thì không thể điều khiển được anh em nói thì cũng rất là đúng tôi ghi nhận nhưng mà có một điều ấy là cái cách lắc cái kỹ thuật lắc ấy là điều đó mới là quan trọng có thể với một cái bộ hột nghiêng xỉu tôi có thể tôi lắc qua tài được hoặc là một bộ nghiêng tài tôi có thể lắc qua xỉu được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về nước muối đây. anh em nhìn đây là tôi ngâm vào nước muối nhé. hột thì hột này nếu chúng ta mà lắc bình thường ấy, thì nó sẽ là rất là đi rất là đều và khi ờ, giữ tài giữ xỉu thì chúng ta có thể giữ được anh em nhìn khi chúng ta cho ngâm nước muối thì các mặt nó đều nổi đều nhé nó không nghiêng hay lệch về bất kỳ một bên nào cả bây giờ tôi ờ, sẽ ờ, bỏ ra tờ giấy và tôi để tôi lau hột và tôi thử bằng ờ, dọi đèn cho anh em xem vừa rồi đã thử hít và nước muối tôi đã thử rồi đây tôi tiếp tục sẽ dọi đèn cho anh em khi đến cơ sở của tôi ấy, anh em có thể ờ, đến đây trực tiếp đến đây tôi sẽ test cho anh em và hướng dẫn anh em lắc sao cho nó hiệu quả nhất đây là một thứ hai nữa ấy, là anh em nào nếu như ở xe ấy, tôi có thể tôi gửi ờ, theo đường bưu điện hoặc nhà xe về cho anh em anh em nhận hàng và thanh toán tiền với nhà xe còn cái kỹ thuật lắc thì tôi sẽ gửi clip hoặc là gọi điện trực tiếp cho anh em để hướng dẫn anh em một cách lắc qua à, điện thoại đây là hỗ trợ những anh em nào ở xa còn tôi rất muốn là anh em đến đây để tôi sẽ thử cho anh em xem nó sẽ hiệu quả hơn đây là tôi sẽ thử đây. rất nhiều anh em đã mua hột của tôi rồi và có những anh em tôi thì tôi không tiện à, nói tên bởi vì đấy là tôi phải bảo vệ bí mật của Ờ, khách hàng của tôi chúng tôi không tiện nói tên đây nhưng mà rất nhiều anh em đã mua ờ, cái hột này của tôi rồi và anh em về chơi ờ, rất thành công có những anh em thì cũng chưa lắc được bởi vì có nghĩa là có thể là do anh em không tập trung hoặc là anh em không để ý một chút thì nó khó lắc thôi còn theo tôi nghĩ bộ hột này hoàn toàn không khó lắc cái nào chỉ cần một chút kỹ thuật là chúng ta có thể lắc được vừa rồi tôi thử cho anh em về à, tất cả các bước rồi thử nam châm này dọi đèn và ngâm nước muối bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem bây giờ ví dụ đang tài tôi sẽ giữ tài 443 tiếp tục tôi giữ tài nữa 662 tiếp tục giữ tài nữa 456 giữ tài tiếp này. Đó, như bây giờ nó phản nó sang một chén xỉu rồi. bây giờ tôi sẽ giữ xỉu 122 tiếp tục tôi giữ xỉu 114 anh em nhìn hột thì vẫn còn quay ở trên dĩa nhé. 442 xỉu vẫn là xỉu 334 vẫn là xỉu 236 giờ nó sang một chén tài bây giờ tôi sẽ như chén này nhiều rất nhiều anh em là đang sẽ quay lại nghĩ là đánh ờ, là xỉu đúng không tôi thì tôi sẽ giữ tài cho anh em xem đó 456 ấy. tiếp tục giữ tài 146 tài nữa ấy. 146 ấy. Thế bây giờ tôi lắc từ tài xuống xỉu tôi sẽ lắc cho xuống đó, 225 xỉu 9 này tôi lắc lên tài 2 4 5 tôi đưa xuống xỉu 1 2 2 rất là đơn giản thôi tiếp tục bây giờ tôi sẽ thử cho anh em một số thế hột ví dụ khó như là 11 112 112 thì làng rất thích là đánh ờ, chén nằm hoặc là đánh xỉu tôi sẽ lắc qua tài 256 hoặc là một số thế hột nữa này ví dụ như là 235 này. mọi người rất thích là đánh à, đặt vào mặt uh, tài đúng không tôi sẽ giữ xỉu Đó, 133 tôi sẽ thử lại một lần nữa tôi sẽ giữ xỉu thêm một lần nữa cho anh em xem 114 này tiếp tục vẫn là cái thế hột gần như thế giống gần giống như thế vừa rồi là năm đúng không Đây tôi sẽ để thế hột 236 tôi sẽ giữ xỉu bây giờ 234 này tôi thử lại một lần nữa tiếp tục giữ xỉu 145 này hoặc là những thế hột dụ như là 551 đi 551 thì anh em rất thích đánh về xỉu tôi sẽ ờ, giữ tài đó, 146 ấy. tôi tiếp tục giữ tài nữa đây là nó là một chén phản này vì tôi nói ngay từ đầu ấy khi lắc cái bộ hột tài xỉu này thì chúng ta không thể là tuyệt đối 100% được bởi vì sao cái bộ hột uh, tài xỉu này khi lắc chúng ta có thể là muốn giữ tài và giữ xỉu là do cái ờ, kỹ thuật và cái kỹ năng lắc của anh em chứ không thể là tuyệt đối 100% được À, nhiều anh em cũng mới đi lắc thì cũng hỏi tôi là có khó lắc không tôi chưa lắc bao giờ cả hoặc là tôi chưa thử chưa làm à, cái bao giờ chỉ mua về để tập thử thôi thì tôi khẳng định với anh em là sẽ lắc được chỉ cần anh em bỏ thời gian ra và tập luyện thêm sẽ lắc được như ý của mình một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái clip này anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây xin à, anh em vào xem nhớ like đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất chào tạm biệt tất cả anh em